tính giá trị xuất kho ra cho từng công ty nhé bởi vì dạ. khi mà mình mới xuất kho thì mới chỉ ghi nhận có mỗi số lượng thôi đúng không cho dạ. nên vâng phải vào kho tính giá xuất kho ấy dạ. Rồi. Vâng thực hiện nhá ờ, đồng ý này đó sao lưu tức là phần mềm hỏi có sao lưu trước khi tính giá xuất kho không thì mình chỉ nói một câu là không cần dạ vâng. không cần sao lưu bởi vì đằng nào mình cũng tiến tới ấy. cái mục đích là mình phải tính lại cái giá xuất kho cho từng công trình ấy của dạ, con dạ. nhé nếu dạ, không vâng có phần mềm nó chạy chạy rất là lâu đấy ý nghĩa của nó là như thế dạ, dạ. Vâng. chị cũng còn có mỗi mình em với một bạn nữa chưa nộp báo cáo thôi còn lại xong hết rồi à, à dạ chị ừ. chị ấy, em nói là cái công xá mà mình không nâng cấp lên ấy, thì mình phải kết xuất ra để nhập vào hết cái báo cáo mới nộp được hả chị À không, của em vẫn có phần mềm, công ty của em vẫn có bản quyền ở đây, không sao cả em nhá. Chút nữa cứ đến đoạn đấy chị sẽ dạy cho em không cần yeah. Dạ. rồi ok thế tại vì em nộp lại từ 2019 á mà em không nộp được em là gì phải ngồi nhập vô HTTK bị cái đổi là như kiểu là mình không có cái mẫu không không không không đúng ấy rồi được rồi thôi được rồi tí nữa đến đấy để chị sẽ xử lý bây giờ tiếp tục này dạ. à, dạ. phần giá thành này biểu tượng giá thành đây đây này thấy chưa dạ dạ yeah. đúng không bước thứ hai là mình vào giá thành đúng rồi bước thứ hai mình vào phần giá thành đúng không dạ. Vâng giá dạ. thành vâng xong mình bấm chữ công trình ở đây này mình công ty ạ đúng ạ ờ, công trình đây thì mình sẽ bấm vào xác định kỳ tính giá thành này chưa xác định kỳ tính giá thành ừ. ở phân hệ giá thành nó sẽ có rất nhiều ấy loại giá thành em thấy chưa thế nhưng mà dạ mặt vâng đang là em đang là công ty xây dựng dạ rồi vâng cho nên đi chọn công trình ạ đúng rồi cho nên mình chỉ chọn mỗi công trình thôi xác định công trình dạ rồi. Vâng công trình thì ờ, theo cái chị hay làm việc là trước mắt chị sẽ xem ấy mình đã dạ. từng dạ. tạo chưa thì mình chưa từng tạo bởi vì mình chỉ bấm chữ năm nay mình lấy dữ liệu một cái nhá yeah. Dạ. thì mình chưa từng tạo mình bấm thêm thấy chưa yeah. Dạ. thêm sau đó mình chọn năm nay nhá dạ. yeah. rồi, chưa? sau đó mình bấm chữ chọn ở đây này yeah, rồi. rồi mình sẽ chọn ở đây này thấy chưa đấy là cách thứ nhất chọn chọn tất cả các thông tin đúng rồi đấy là cách thứ nhất thôi còn chị hay bấm chữ lấy dữ liệu bởi vì yeah. nếu những công trình nào phát sinh ở năm 2020 ấy, nó sẽ xuất hiện cho yeah. mình ừ, sau dạ đó rồi. bấm cất đây được chưa cái xong dạ rồi. nó vâng. đi đâu rồi mình chỉ bằng lấy dữ liệu lên một cái ấy, là mình dạ. sẽ thứ nhất nó sẽ chạy lên cái lũy kế đầu năm ấy có nghĩa là cái một năm tư ấy trở ra của năm dạ. ngoái ấy mà chị dạ. thì em lấy từ bên bản cũ ấy đưa sang ấy đấy dạ. phát sinh ở trong kỳ này tức là phần mềm nó đã lấy lên được cái nguyên vật liệu trực tiếp ấy và nhân công dạ. trực tiếp trực tiếp có nghĩa là em có theo thông tư 133 em cho khoản mục chi phí vào ấy tương ứng dạ. với công trình vào thì như vậy à, tổng chi phí của mình là 21 tỷ tuy nhiên đến đoạn dạ. này chưa thể nói lên 21 tỷ được mình phải tiếp tục này đến đoạn phân bổ chi phí em nhìn thấy bên cạnh không dạ, dạ vâng rồi phân bổ chi phí bước thứ ba là phân bổ chi phí ạ đúng rồi bước thứ hai thì cũng có thể xem muốn xem không phải xem ở đoạn này mà mình phải vào chỗ quy trình đây này nhá quy dạ. trình đây này bấm tập hợp chi phí này bấm đồng ý này thế thì á à, chỗ này là tất cả những cái chi phí ấy về nguyên vật liệu ấy theo định dạ. khoản là nợ 154 có tài khoản liên quan ấy nhưng dạ. bên thống kê nó đầy đủ khoản chi phí và tên công trình thì nó sẽ lên cho em cái mục thứ hai em hiểu chưa dạ rồi và mục này mình chỉ để xem thôi nhá dạ dạ ờ, và chứng minh ở phần đây này danh sách không đây nó là 13 tỷ thế này nhá dạ xem dạ. cụ thể mình xem thì phải vào quy trình tiếp theo bình thường phải là bước 2 là bước tập hợp chi phí nhưng chị vừa bảo cho em xem rồi thì mình sẽ chạy sang phần phân bổ chi phí luôn đấy dạ vâng. bấm đồng ý dạ thì vâng. ở đây mới chỉ có mỗi phi, chi phí trích khấu hao tài sản cố định thôi còn về công cụ dụng cụ chị chưa thấy em phân bổ đây này thế thì chị xem lại một chút vào bảng phân bổ tài khoản đấy. công cụ trong cụ hôm trước em có phân bổ hai bốn hai có phân bổ tuy nhiên là chủ yếu toàn là phân bổ vào thì quản lý đúng không chứ không có dạ, đúng rồi. toàn là quản lý cả đúng rồi cho dạ. nên dạ. bây giờ mình quay lại chỗ giá thành nhá được chưa dạ rồi dạ bấm vâng. chữ phân bổ chung ở đây đồng ý chị sẽ phân bấm phân bổ nhá đối với xây dạ. dựng nhá thì chỉ chọn tiêu thức phân bổ theo nguyên vật liệu là hợp lý nhất dạ sau đó ừ. mình chọn tiêu trúc phân bổ ờ tiêu trúc phân bổ nó đã mặc định là nguyên vật liệu rồi nhá có nghĩa là em không cần dạ. làm vâng. gì hết tiếp theo đến phần nghiệm thu này nhá em mà làm thông tư 200 thì ở đây sẽ có một cái phần kết chuyển chi phí tức là bước 3 phải là bước kết chuyển chi phí ấy và bước yeah. Dạ. 4 là bước nghiệm thu nhưng mà em đang làm thông tư 133 cho nên là chỉ có nghiệm thu thôi bỏ qua phần kết chuyển chi phí em hiểu chưa dạ yeah, nhưng bước tiếp theo là nghiệm nghiệm thu nghiệm thu đúng rồi nghiệm thu là gì nhỉ bấm vào đây sau đó mình bấm chữ lấy dữ liệu này yeah. Dạ. nghiệm thu là gì nghiệm thu có nghĩa là à, đối với doanh thu là từng này tiền thì ta đã bỏ chi phí vào bao nhiêu rồi nha dạ rồi nhưng dạ mà rồi. mới nhắc qua một cái thôi thì đã thấy là em thấy lỗ tanh bành ra rồi đây chưa nói chung là mình chưa cho nhân công vào ấy mình cho vật tư nhiều quá nha đúng không dạ. đúng cho nên là mình sẽ chị sẽ dạy cho em để em cân lại vật tư nhá trong chiều nay phải cân lại vật tư cho chị xong chị nhét nhân công vào bây giờ chị sẽ chọn này tạm thời đến đây chọn nhá thì cho em hỏi một chút ạ khi em em lọc cái một năm tư của cái chi tiết từng tài khoản á ừ. thì em cần giữa cái tổng số dư n một năm tư với cái số em đang nghiệm thu thì em để em cắn là, là lơi ra đấy chị ạ nó sao khi nó vào đấy nó nhảy cái chi phí khác hay sao mà nó lại đi lầu à chị thứ nhất là em đang còn có 8 tỷ đầu kỳ nữa em ạ à. kiểm tra lại 8 tỷ đầu kỳ ấy của em ấy là 8 tỷ đồng khi đó em để cho các công trình khác thôi chứ không để không liên quan đến công trình này đúng không vâng ạ vâng rồi, ạ bây giờ thế này ok em rồi vậy bây giờ nhá tất cả những chi phí tất nhiên là chị nhìn ở đây là mới chỉ nhìn ở góc độ là tất tần tật là doanh thu và giá vốn nhưng mà có một số công trình mình sẽ không nghiệm thu đúng không đúng yeah. Dạ. không em thế bây giờ những dạ, đầu tiên chị sẽ chọn hết tất cả này nha yeah. Dạ. cách làm nhanh nhá yeah. Dạ. chọn hết tất yeah. cả này xong em lọc ở chỗ này doanh thu bằng không được chưa rồi dạ rồi ạ ý là không nghiệm thu năm 2020 ạ rồi sau em bỏ Đấy. à dạ thì là đây gọi là kỹ năng sử dụng phần mềm cho nhanh dạ rồi ạ ừ. sau đó lại bỏ lại đi lên một cái đi lên một cái thấy chưa nhanh không dạ rồi. chứ phải ngồi chờ dạ chọn rồi. chọn cho nó mất thời gian đúng không dạ rồi đồng ý thì mình nhìn này ồ doanh thu và giá trị nghiệm thu ấy sát nhau dạ. lắm rồi nhá đúng dạ. không nhìn thấy không doanh thu 16 tỷ này giá vốn cũng 16 tỷ không doanh thu 16 tỷ 573 ấy giá vốn 16 tỷ 051 đấy dạ. mà mình còn chưa đưa lương vào như vậy ở đây chị sẽ chọn là 6322 nhá giá vốn công trình của em là chủ yếu là chọn dạ. công trình thôi nhá năm nay chị dạ. đẩy hết vào 6322 sao chép các dòng dưới đoạn này hiểu chưa nào em chưa, em chưa hiểu đoạn này Chưa hiểu đoạn này rồi, chưa hiểu thì giảng lại này. Đúng rồi đấy, chưa hiểu là phải nói ngay là chưa hiểu. Dạ. Đến phân bổ chi phí là mình hiểu rồi đúng không? Dạ rồi vâng cử đến phần nghiệm thu công trình. Nghiệm thu công trình có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình sẽ tất cả những cái gì mà em đặt toán vào một năm tư ấy cho từng dạ. công trình ấy thì đến đây nó sẽ đưa lên theo công trình. Tất nhiên nó muốn lên được phải bấm chữ lấy dữ liệu. Chứ không lấy dạ dữ rồi. Vâng liệu thì nó là số liệu là trắng tinh không được nhá. Lấy dạ dữ rồi. Vâng liệu thế thì đến đây đầu tiên chị sẽ chọn tất cả các dấu tích dạ rồi vâng nhất trí chưa nhưng rồi. Dạ ở vâng chỗ doanh thu này chị sẽ chọn bằng không để bỏ nó đi bỏ những công ty không làm chú ạ đúng ok chưa dạ rồi vâng ạ sau đó lại quay lại lên doanh thu trống unit khổ không đi ấy nha dạ rồi ạ không đi sau đó bấm chữ đồng ý dạ rồi vâng. hiểu chưa nào đoạn... nó hiển dạ rồi nó đây đoạn này là nó sẽ hiển thị những công trình mà mình có nghiệm thu đúng rồi nhưng quan tất nhiên dạ. là phải đi qua hai thao tác một chút như chị nói đó là phải sử dụng kỹ năng phần mềm dạ rồi để mình, mình bỏ những cái công trình đi mình không làm thủ công, công mà mình làm cách nhanh nhất nghe chưa dạ rồi dạ rồi ạ mình bấm đồng ý thì nếu như vậy đến đây thì phần mềm đang đẩy là 63221 là giá vốn của thương mại chị làm kế toán chị làm chi tiết lắm 511 yeah. Dạ. thì chị đi với 6321 nhưng mà 5112 thì chị sẽ chọn 6322 cơ dạ rồi ạ cho nên chị chọn 6322 ở đây chứ chị không chọn 6321 dạ rồi ạ ừ, sau đó bấm phải chuột sao chép cho các dòng dưới à nhanh không một từ khác sửa khỏi phải đi sửa chi tiết từng dòng từng nó lâu đúng không dạ. rồi sau đó mình bấm yeah. Dạ. bấm cất tất nhiên là mình phải có sử dụng kỹ năng kiến thức của xây dựng cộng với kiến thức của phần mềm ấy. Mình sẽ giải dạ. quyết yeah. công việc một cách nhanh nhất nhá. Dạ rồi vâng ạ. Ừ. Ok, như vậy đến đây đóng nhá. Nghiệm thu. Dạ rồi vâng ạ. Rồi. Nhưng mà em vẫn thấy thắc mắc là tại sao em có làm một cái bảng xéo để em em đưa cái chi phí vào cho nó cân đối không chỉ lỗ mà cây thì lời quá mà cái lỗ quá ấy thì cái tương ừ. đương ừ. là em cũng để nó sắp xỉ nó thiếu khoảng 2 tỷ mấy ý kinh là chưa đưa lương vào sao bây giờ nó lại tương đương như thế kìa ừ. cái này nó đã đưa cái 642 vào chứ chưa chị 642 chi phí ấy lương ừ, và cái các cái khoản khác là mình mình đã chưa phân bổ đúng không chị mình mình chưa phân bổ vào sao bây giờ em thấy là ví dụ những cái công trình em để có những công trình mà doanh thu lớn em để là là chưa đưa lương vào ấy, là đang còn thiếu chi phí khoảng năm bảy trăm nữa rồi là có công trình có chúng là em cân đối tương tương đối ấy không không để cho nó sát sát mà sao bây giờ nó lỗ này là em ờ, hiểu vì sao chị hiểu ý của em vậy để dạ chứng dạ minh chị chỉ chứng minh cho em xem dạ em vào chỗ số cái đây này biểu tượng dạ số vâng. cái này ta bấm vào chữ kết chuyển lại lỗ nhá dạ dạ, dạ. Ừ, ta bấm chữ thêm chọn 31 tháng 12 em cân nhưng mà em cân không thể bằng chị cân được dạ rồi <laughs> là em sẽ có vấn đề sai và chị sẽ chứng minh cho em ấy em sai dạ. bây giờ trước mắt là em phải nắm được vấn đề là kết chuyển chi phí lại lỗ này nhá dạ rồi vâng, okay. dạ rồi sau khi mà mình kết chuyển lại đỗ xong ấy thì mình sẽ vào báo cáo nhá vào yeah. Dạ. báo cáo tài chính em nhìn chị mà xem này ở đây thứ nhất đó là một năm tư của em nhá là đầu kỳ là 8 yeah. Dạ. tỷ này nhà dạ rồi trong kỳ là 13 tỷ này đúng không yeah. 8 cộng yeah, 13 là bao nhiêu 21 tỷ 21 tỷ rồi trong khi đó doanh thu của em là có 16 tỷ đúng không nào nhưng mà chỉ ơi cái 8 tỷ bán nữa cái đầu kia á thì em không cho vào cái các cái công trình mà có nghiệm thu năm nay ạ rồi ok để đấy là một vấn đề rồi đã đấy là phần dạ vâng. các công trình năm nay không liên quan đến 8 tỷ đúng không dạ đúng rồi ạ nghĩa là công trình của em năm nay chỉ có um, các cái cái cái kéo một năm tư của cái đầu kỳ 2020 thì nó nằm ở các cái công trình vậy ý của em là 16 tỷ trừ 13 tỷ ở đây đúng không là dạ, em đã vâng còn có lãi nhưng tại sao vâng lại đưa vào ở đây là 13 tỷ nghiệm thu dạ vâng ạ ý của em là như vậy thì rồi dạ vâng bây giờ để chứng minh em vào phần giá thành nhá dạ ừ, tổng hợp chi phí dòng thứ ba tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh nhá dạ vâng ạ chọn đối tượng theo công trình nhá rồi vâng năm nay nhá dạ Đó, chọn tất cả các công trình nhá rồi chọn dạ. tài sản của năm từ chưa Dạ cô vâng ạ. Đồng ý đây thì em sẽ đi ngồi xem những cái công trình ấy liên quan đến dạ. 8 tỷ đầu tiên này, thấy chưa? Dạ vâng Công trình này này vẫn đang còn dư này. Đây, một công trình nhá, 1 tỷ năm này. Có thấy không? À dạ cô vâng Là một cái này đã kết chuyển vào rồi nhá. Dạ. 13 tỷ cộng 1 tỷ năm là hơn chưa? Đúng không? Cả dạ, một, một công trình công trình thứ hai này Thế cho nên chị bảo là không thể nào em cân đối nhưng mà chị phải có chứng minh cho em ấy thì em chưa hiểu cái cái, cái vấn đề Đúng. của nó đó ừ. em chưa hiểu vấn đề cái này vẫn rửa rang này dạ cái này nghiệm thu rồi này đúng không dạ. một tỷ rưỡi dạ vâng đúng rồi ạ đúng rồi ạ cái này cũng bị nghiệm thu này dạ ừ vậy xuất khẩu ra nhá để dạ. tìm bây giờ tìm và sửa thôi tìm và sửa em hiểu chưa dạ vâng ạ sửa thì bằng cách nào tìm nguyên nhân thì tìm ra rồi đấy thế nhưng mà yeah. Dạ. bây giờ phải sửa lỗi một là món này đúng không số dư yeah, dạ, hết này hai là công trình này nhà dạ, vâng thi này thêm 14 này nghiệm thu mất rồi đó dạ. thế thì chứng tỏ là những công trình này đã nghiệm thu chưa dạ đúng á nó nghiệm thu đúng như thế đúng không chị ạ vậy thì giờ em phát hả đúng rồi, em phát công trình này công trình này đấy rồi vậy chị hỏi em 13 tỷ cộng với cái này của em nhé khi trả phải là 16 dạ. tỷ rồi 3 tỷ 075 ấy có sai đâu dạ, vâng vậy đó các em sai vậy bây giờ cái mục đích của em như thế nào để chị hướng cách xử lý cho em để mà chêm lương vào luôn nào em muốn nó phải có phải lời ấy, cũng có lời không lỗ nhưng tất nhiên mà nếu như mà bây giờ mà kéo tồn khó thì những cái tồn khó mình kéo từ năm 2019 giờ mà kéo tiếp thì nó không hợp lý đúng không ạ chị hỏi này các công việc dạ. này còn năm 2020 không 2021 không dạ không ạ không không ạ không dạ vâng không có thực chất dạ. những công trình này này dạ. là em không cho chi phí vào đâu rất ít em dạ, đúng rồi. cho nên là những công trình này ổn rồi không cho lương vào những công trình này nữa đâu chỉ cho như thế này vào nghiệm thu thôi đúng không? nếu mà có cho nếu mà có vật liệu vào mà mình không cho lương cũng có được không ạ không sao cả bởi vì là công trình này kết thúc rồi hoặc em cho một người bảo vệ ấy, dọn dẹp thôi một một ít tiền thôi ấy, để gọi là duy dạ trì dạ. cái công trình đó đến cái thời điểm này mình mới nghiệm thu ấy để làm cho dạ. hợp lý hồ sơ của mình đấy là xét về mặt tổng hợp nhá tổng hợp của dạ, vâng phân tích từng công trình thế rồi em sang bên một cái bảng khác nha đây là bảng này bảng tổng hợp em sang một cái báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình ở dưới này này yeah. Dạ. và bây giờ đây chính là việc phân tích lãi lỗ của từng công trình nha à, yeah, phân tích lãi lỗ của từng công trình thì em nhìn thấy có một cái lãi lỗ đây này nha nhà rồi ạ, mày đang đã lỗ Đúng, chưa đưa lương vào và đã lỗ như thế này. Thì bây giờ dạ. mình cũng sẽ xử lý nó ấy, bằng phương hướng dạ. kết xuất nó ra. nhà dạ, vâng À, nhưng mà trước khi kết xuất ra tốt nhất ấy, hãy lọc cái công trình nào ấy. Có giá trị trên bằng không á? Nhỏ không á? Không, nó là không ấy. Để mình nhìn cho nhanh nhé. Đấy. À, dạ rồi. Đây là những công trình nhỏ không? Trước dạ rồi. bớt chi phí nguyên liệu ấy. Dạ rồi lỗ nhá dạ tí nữa vào bỏ bằng folder nhá chị đang tạm thôi dạ yeah. ok delete nó đi và những công trình là lớn hơn không ưu tiên những công trình ấy nhỏ hơn không ấy cần phải xử lý trước đúng không dạ. đây lớn hơn không nhưng mà có những cái lớn hơn ít như thế này ấy tí nữa phân bổ nhân dạ. công vào ấy thì nó dạ, lại bị lỗ đúng rồi cho nên là chỉ có những công trình mà lãi nhiều nhiều này Đấy chưa? Dạ. Thì mình sẽ dạ. bớt bớt giữa những công trình bị lãi nhiều nhiều ấy sang cho công trình lỗ. Được chưa? Cái này làm được không? Dạ được. Dạ, dạ được, chỉ là cân cái chi phí cho nó hợp lý ạ. Đúng, căn chi phí cho hợp lý. Tuy nhiên là để chị sẽ hướng dẫn cách căn cho nó nhanh. Dạ có vâng ạ. Đây là phần lãi này. Rồi. Dạ vâng. Ok, thế đến phần cân chỉnh ấy cho các công dạ. trình ấy rất là đơn giản thôi và bảng cân đối tài khoản. Dạ vâng. Ừ tìm đến tài khoản 154 dạ đúng rồi rồi sau đó chọn khoản mục chi phí là nhất khoản mục chi phí của em không bị trống nhưng mà dạ rồi. Vâng. chị sẽ lấy công trình cho em lên đấy nha chị tình vào đây nghĩa là thế này mục đích của chị là chị muốn em lấy chi phí của công trình này có thể đảo sang công trình khác đúng dạ, không dạ mà ngay cái bảng tổng hợp ấy mà chị gửi cho em ấy tổng hợp chi phí à, lãi lỗ ấy ở ngoài desktop ấy dạ, dạ, dạ. rồi rồi dạ. ừ thì là chị em đang biết được công trình nào lãi công trình nào lỗ đúng không nào dạ rồi vậy dạ em, rồi. em muốn bớt cái gì sang cái gì ấy thì chỉ bằng dạ. là vào sổ chi tiết 154 theo thông tư 133 đúng dạ không rồi. nào mà muốn biết được cho công trình nào thì phải bấm chữ mã công trình đây mã công trình đây thì bây giờ mình lọc cái này ví dụ công trình 97 chẳng hạn nhá đúng dạ. vâng, không công trình này đi thế em phải xem được là một năm tư này em muốn chỉnh cho về ấy. đầu tiên là nhìn cái bảng tổng hợp là cái công trình lỗ và công trình lãi ấy. Yeah. Dạ. Dạ, âm dương ở bên ngoài desktop thì chị để ấy để em yeah, nhìn em muốn bỏ cái nào yeah. thay vào công trình nào bớt cái nào đi thấy chưa thì em sẽ tự cân cân xong rồi em lại quay lại tính lại giá lại, yeah. nhá và để sao cho nghiệm thu như thế như thế ấy, để cho lợi nhuận gộp của nó ấy, khoảng tầm 2, 1 tỷ rưỡi 2 tỷ được chưa thì khi đó yeah. Dạ. trên gương bạc